trên đường uh, hai anh em lên uh, trên uh, nghĩa lộ để uh, mà xem chạy cá thì có gặp bà cụ là muốn đi tắm thấy bà đi bộ bà năm nay là cũng hơn uh, 80 rồi chống gậy rồi đúng 80 nhỉ Đấy, bà cũng 80 bà người Thái nhá Đấy, đi đường rất là toàn trơn mưa thì uh, tiện thể lên trên uh, kia thì uh, răng uh, chở bà vào tắm nước nóng đó sau đó là mình mới lên ở trên kia sau mọi người bùn này Úi trời ơi Bẩn lắm Không giản đâu Đấy, Trơn lắm May hôm nay nó còn nắng mọi người Không hề à Hai bác cháu đi rất là khó Bây giờ mà để tìm người mà sống đến 80 tuổi thì khó lắm mọi người ạ Không à, đơn giản đâu Đấy, à, các bạn nhá, sau khi mà uh, ra khỏi nhà ấy uh, Lai vào khu đi tắm thì uh, tem của mình bắt đầu là lên nghĩa lộ để lên xem uh, mua giống cá mà phải phải đi các bạn này đây là cá chê cá chê vâng ạ nó cũng gọi là đầu bẹt cá chê này cũng rất là nhỏ Ok, uh, xin chào tất cả các bạn nhé Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại trên nổ tiếp theo trên kênh Sa Trường Giang TV của mình Hiện tại thì Giang đang có mặt tại uh, nhà Thì uh, như video hôm trước mà Giang chia sẻ thì Giang có lên cùng với bác sấy ở trên đó thì uh, để làm cái dự án uh, đào ao thả cá VAC vừa ra chuồng ấy Thì hôm nay thì uh, chưa đào được mọi người Bắt đầu mới hửng nắng lên thôi Mọi người biết là trời đang nắng rồi Hiện tại thì Giang có mặt tại gần nhà Thì uh, Hôm nay thì Giang muốn chia sẻ mọi người là Giang một lúc nó sẽ đi cùng một em ờ, nữa lên trên Nghĩa Lộ để uh, mua cái giống cá và mình đi hỏi trước đó mọi người ạ chứ mình nếu bây giờ mình đi mua thì nó không biết là cái giá cả nó như nào hay là cái giống nó có tốt hay không ấy và sống của nó đến bao nhiêu phần trăm nên thì uh, Giang muốn chia sẻ video ngày hôm nay là chủ yếu là mình lên tham khảo cái giá cả như thế nào nếu mà cảm thấy mà giá cả nó được thì uh, Giang mới mua còn không thì uh, mình sẽ từ từ đó mọi người Tại vì bây giờ hiện tại là cái cái ờ, đào ao ở trên đó trên đào đấy thì mình cũng đã gửi cho em nhị trước là 2 triệu đồng để cho em nó mua xăng dầu rồi là như thế này thế kia bản thân Giang thì ờ, cũng thấy mọi người nói là nếu mình không làm thì là người ta đào không mất tiền ấy, nên là mình phải có một cái chữ tín của bản thân mình nên là Giang đã gửi trước rồi video trước mà mọi người đã xem rồi thì uh, video ngày hôm nay là Giang để chia sẻ như vậy để mọi người biết nhé em lên lên xem uh, ít giống cá ấy mà cá này cá gì đây? chấm à, à. cái này là cá gì đây? cũng chấm hết à trôi à, à. chép không thấy nhỉ kia không hết rồi kia hai ngàn hết rồi đấy. Ừ. Vâng, cháu có hai anh em ạ. Con này cá gì đây? À cá chép đây hả vâng? À lời là cá chép đây hả? Chép. Sao bé vậy ta? thế cái này cái này cá chép nhưng mà một ít thôi còn có mấy ừ. con thôi còn họ mua hết rồi nó nó ở cái con to to hơn nhất đấy. Wow. Vâng. Cái này nó lưng con bống con biết mà. Ờ, nhưng cái bé là nó ăn trăm một cân. Ừ. Còn ở trong này chắc là mấy con con cá ờ. nhìn nó nhỏ đấy nhỉ bác nhỉ giống này à, cá, cá bé thì nó nhỏ thôi còn nó, nó có một loại cá chép nó to hai ba ngón tay chứ đấy đấy cái loại đấy, đấy cháu muốn tìm uh, mua cái loại đấy cái này là con cá trôi à đây cá trôi rồi bác Ôi, cá trôi to nhỉ cá trôi này nó nó nhảy ừ. quá phải che cái này vâng vâng vâng nó nhảy ra luôn đấy nhảy, nhảy ra luôn đấy cái này là giám đốc trung tâm ngoài bán cái gì vào đấy à đây ạ giám đốc uh, trung tâm uh, thủy sản đấy ừ, giám đốc trung tâm uh, cái này là cá chấm bé như thế này này cá chấm bé này vâng dạ, vâng đâu vậy hôm qua họ mang lên bán nhưng mà nó còn cười lại một ít không nên họ đặt mua cái này mà như video trước mà giang đã chia sẻ với mọi người là em à, nhị lại máy xúc ấy thì à, đang à, bắt đầu là hôm nay sáng mai là tiến hành đào cho mọi người nhé trong quá trình em mới đào thì giang đi xem tham khảo những cái giống cá à, chép và cá chấm là giống cá nó như thế nào và cá hiện đơn tính và các loại à, cá ra à, nhá. Cũng à, xuống đến đây là cái trại, đây là trại giống đây là giống thủy sản thủy sản như lộ mình nhờ bác nhỉ. Vâng. Ừ. Thì có bác đây là bác bảo vệ đấy may có gặp bác đây. Thế có cô nào tí nữa mới ấy nhỉ bác nhỉ? Bác kia đang về kia. À, được à. có cô à cô bên kia ờ. đúng không? Ờ. Cô rồi nó đấy. Dạ. Bác này bác bảo vệ thì cũng xem qua một số giống cá thì mới mang lên đây đây các bạn ạ cái giống cá này nó còn nhỏ lắm mình xem đấy bác bảo đây là cá chấm này cá trôi này đấy mình xem cá chép cá mè cá vượt các loại à có cả cá vượt cả bác có à. bên này là giống cá chạy cá rất là lớn đây mọi người ra đây xem đi ra đây mọi người đây vào cái trại giống này uh, thật sự là rất là rộng luôn mọi người cái trại giống này thì uh, chắc nó phải rơi vào mấy hecta đây mọi người rất là rộng luôn cô ở bên kia là cô ấy à, theo như bác bảo vệ nói là cô bên đấy là quản lý là mua bán này giống này à, như thế nào ấy bây giờ mình sang bên đấy để hỏi cô thì có hai anh gì mà bên uh, ký giám đốc công ty thủy sản thành phố yên bái xuống người mình sang đấy hỏi cô xem giá cả nhà và đi qua đây thì à, mình thấy là đây chạy giống rất là lớn luôn mọi người này là xây đang à, thấy là xây à, quy mô khá là lớn luôn Rất là lớn luôn Đây có quả cái cưới à, này, cái xoài này, là những cái quả ăn này rồi là rất là nhiều thứ đó mọi người Cô này dẫn giám đốc đi xa quá Mình chắc phải đợi trong này hỏi một chút được không rất là rộng luôn này. Hết sàng uh, à, tận dãy bên kia giải bên kia này rất nhiều luôn Bên này nữa này Đó cho mọi người xem Rất, rất là rộng luôn đấy. sống cá chép ấy phải hai ngón tay cân khoảng bao nhiêu tiền cái gì ạ cá cá gì cá chép chép cá chép ờ, cá chép ấy. chép giống gì chép lai gì ạ vâng hai trăm nghìn một cân vậy hai cái to còn hai cái chưa nó ở có bể đấy đấy có loại to to cứ ra bể cái kia nó bằng tầm này luôn tầm vẫn được to một tí mua đi cho từ thiện cho bạn mán thì nhiều như từ thiện á ừ. Ừ thế thì từ thiện phải gặp được cô trưởng kia thì cô cần lấy rẻ cho là thiện nguyện gì vâng. Dạ. nhưng mà cái uh, giống nó to hơn một chút không cái, cái con này nó nhỏ quá chị mình muốn tìm con to nó hơn bây giờ để thả thì ở đây toàn là giống bé thôi còn giống to thì lấy nhiều không lấy khoảng bao nhiêu cân nói chung là em lấy thì uh, cá chấm này một ít này chấm, cá chép một ít này Uh, trôi mới một ít một hai cân đấy Vâng, mới giống một ít. Cứ 1 2 cân thì. Vâng. Chứ không phải lấy nguyên một con ờ, giống là chá chép hết cả. Vâng, vâng. vâng. Thứ nhất là trôi này, chép này, vâng. chắn này. Ba loại à? Vâng vâng. Trôi chép. Hoặc cá rô phi đi. Nó có cá rô phi. Mùa đông là không nên thả. À. Mùa đông thì thả rô chép Cá mè mua. Nãy em có ra đấy xem thì ờ, thấy nó nhỏ quá, con giống nó, nó trôi bé. trôi to ở bể này đậy kìa. Vâng. Trôi Thế nó bằng hai ngón tay này rồi. Bằng 2 đến 3 ngón trôi ở đây là 60 nghìn một cân à, chấm thì là bao tiền một cân hả chị? chấm thì trăm rưỡi một cân trăm rưỡi một cân còn chép nếu mà cái loại to như thế thì phải không biết được là hỏi chỗ hỏi chỗ cô kia xem còn cái loại nhỏ ở đây là 200 ừ. cân còn cỡ cá như thế nào thì phụ thuộc vào cỡ cá mình nhìn thấy cơ vâng, vâng, vâng. thế còn bây giờ nếu mà có cá nhìn thấy được ấy, thì là con chấm với lại con chép con vâng. trôi thế còn cái loại mà hai ba ngón tay của chết thì chưa, à. chưa nhìn thấy chưa biết ừ, dạ, rồi. Dạ. thì chưa có giá đi à, rồi. Dạ. thì hỏi cô trưởng vâng vâng vâng mấy có hỏi bác bảo vệ thì bác bảo là hỏi cái cô mà xanh xanh nên thấy chị em cũng thấy chị đưa các bác các chú đi nên em chẳng muốn ờ, sang đấy để hỏi ấy, sẽ làm phiền mọi người đang làm việc ấy thì em bảo đợi chị về một lúc xem là cái ờ, giống cá thì bác bảo nó chỉ có ở trên đấy thôi thì em có vào xem đây em thấy là giống nó hơi nhỏ một chút trôi chôn là vâng. bằng hai ngón tay đậy cái lưới đi, đậy cái tráng vâng. lên kìa. Chám ở trong đây có nhỉ chị nhỉ ở trong. Chám có đây đây. Chám thì cũng hơi nhỏ đấy. Ờ. Trăm rưỡi một cân. À. Con dễ chăm sóc. Vâng vâng. À, đấy thì à, Giang cũng à, đây có chị đây là chị cũng à, tư vấn cho mình với lại tham khảo bản thân Giang cũng đi tham khảo trước thì sau đó mình mới có thể mua thứ nhất là mình nhận tiền của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đôi khi là mình dùng cái số tiền đó ấy, mình phải biết tính toán rồi là làm thế nào mà tốt nhất cho bà con đấy thì còn cái uh, chất lượng giống thì mọi người biết rồi thì con to bằng hai ngón tay đấy thì nó sẽ đảm bảo cái sự sống nó tốt hơn nếu mà con nhỏ quá thì uh, chăm sóc nó nó khó. nên ví dụ mình sống à, đến 30 phần trăm mà được sống thì rất là khó và ừ. thứ hai là mọi người hay xem các bạn xem video thì các bạn biết rồi có rất là nhiều người xem mà các bạn biết là giống cá như này khi là bản thân Giang là một chủ kênh mình là một người đi kêu gọi trực tiếp rất là khó để làm những án VAC của nó chuồng đấy thì hôm nay thì Giang đây để tham khảo cũng hỏi chị ở đây là chị chuyên gia bán giống cá ở đây thì à, Giang cũng à, cũng để hỏi thăm trước có gì em cảm ơn chị trước nhé thứ hai là tư vấn à, để để xem mấy ngày nếu mà có cá chép nó to hơn một chút thì ờ, em vâng, ừ, sẽ xem được cái con này nó nhỏ quá bao giờ em lấy em phải điện trước vâng vâng có gì em sẽ à, lấy số điện thoại trước số chỉ chỉ có đúng không có của lãnh đạo đi à thế à? lãnh đạo ngại lắm em ngại lắm bé lớn là không cứ phải gặp lãnh đạo thì nó mới à. rõ ràng vâng vâng chỉ có số một chín năm chín tám năm một 959 581 À 581 này. Đấy là số của lãnh đạo À vâng Thế tên là gì? Nhung Nhung Nhung á ừ. Nếu mà lấy cá gì như thế nào thì em phải gọi trước thì Vâng, dạ, vâng, vâng Để người ta còn vâng. đánh bắt lên đây cho mình đấy. Cái ngày hôm đấy là mình chỉ việc lấy thôi Vâng Bây giờ Nên thì em cũng... ép ờ, cá nữa để cho nó đảm bảo cá Em cũng đang bắt đầu mai là em mới bắt đầu đào thôi mà nên là hôm nay cũng mới đi, đi, đi tìm máy xúc rồi đào đây nên là cũng có nghĩa là bây giờ cái dự án điện trước là, là, là em đang trên cái cái, cái, cái, cái cơ sở là em đang thăm dò vâng. em thăm dò vâng. đúng không Hay để nghiên cứu xem là được. Vâng. như thế nào là nó phù hợp cũng, cũng muốn là cũng các chị tư vấn này mình làm cái gì như thế thôi khi là ví dụ ờ, kể cả bản thân chị cũng đi mua cá nhân hoặc gia đình chị làm thế thôi đúng không? Bây giờ mình còn đi làm giúp mọi người đôi khi là cũng giống cái như chị nói thì giống to nhỏ và cái khi lấy thì em sẽ điện trước cho chị ba bốn ngày em để cho các chị chuẩn bị đó là điều đương nhiên mà hôm nay là em chỉ luôn em hỏi à, chị thôi Đúng rồi. đây cho các bạn vào đây xem Nó chỉ bắt lên một hai con để à, cho mọi người cùng xem Cái này là cá trôi nhỉ chị nhỉ? Trôi đây à. Quay vào đây gần cho mọi người xem Cái này mềm chán lắm Đây các bạn nhé đây uh, nó chỉ tầm này bằng hai ngón tay nếu như con chép như này là ok này đúng không chị nhỉ con chép là như này mà con như con cá trôi nó sẽ ok con chép này này nó nhỏ quá vâng trôi. trôi đúng không ở bên kia là con trôi nhỉ chị nhỉ trắng trắng trắng đây trôi ở ờ, đấy rất là đây con này như đây là nó trôi này là ok này có để mình xem để để nước xem là có gì để xem là nó ấy nó không con cá chép nó to nữa không đây bên này là cũng cá trôi nhé các chị nói à, còn bên này là cá chấm đây là cá chấm người cá chấm là nó chỉ to bằng này đó, nó cũng gọi là một ngón tay còn ngón tay út một chút rồi là chấm rồi cảm ơn chị nhé đó thì cái giá cả thì à, Giang cũng hỏi chị rồi nãy chị chia sẻ là đúng mà chấm là 150.000 một cân còn cá trôi với cá chép là 200 trăm nghìn đúng không chị nhỉ trôi là 60.000 cơ Quả trôi 60.000 Còn chép là 200.000 Con chép này nó hơi nhỏ một chút ra chỉ uh, ấy, hơi nhỏ một chút thôi còn nếu mà nó to thì ấy quá Thì uh, tốt Chẳng có con cá đâu Đấy, Nó nhỏ Toàn, cái, toàn mấy con con bông thôi ừ. Nó hơi nhỏ Mà sắp cho con Sắp cho con Trời to đấy, to người xem đấy Nó chỉ được như này đấy. Cái ghép này nó nhỏ nhỏ quá đâm ra là em cũng lo ấy Lo cả hai là những chị biết rồi bán thì giống thì ai cũng muốn là cái giống nó đảm bảo là nó cũng phải đến 80% là cái sự sống của nó thì mình muốn là cái con nó to một chút mà hai ngón tay này người thì nó rất dễ là sống về cái miền đông người thì thực ra thì nó cũng hơi khó hơi khó đấy là để đảm bảo về cái chất lượng con giống. Nóng lắm mày. Dạ, chất lượng. đúng không phải là bọn chị như là nếu bọn em mà đến đây lấy mà em cũng không điện trước thông báo trước ấy, bọn chị kéo về thì nó chưa đảm bảo kỹ thuật ép cá nếu mà chị vận chuyển luôn kéo ai vận chuyển luôn cá lễ gì thì về là tỷ lệ sống nó lại giảm nó giảm đi mất cho nên này đảm bảo được cái tỷ lệ sống của nó vâng chị cho số điện thoại rồi vâng, vâng. em cứ giao dịch thì cô sẽ thưởng vâng, vâng. nhất cái thứ hai nữa bọn chị cũng phát cá thị huyện này là dạ. đợt trước là có đồng chí vi văn tú cũng à khanh gái bản cũng ờ, bản lên đây mọi người ạ cũng đến đây để vâng. lấy cá này làm đi à, thiện nguyện à, à Tú. cũng bắt ở đây à cũng bắt ở đây à, các là loại chính, cá chính rồi là các cô là cũng uh, hay xem rồi là biết trên kênh gái bản là vi tú đấy vâng. vâng vì là tú cũng xuất ra là cũng từ trại cá này đi dạ, dạ. được, trước là tú cũng công tác ở đây Vâng, cảm ơn chị nhé. Ừ, không có gì. Vâng, vâng, vâng. Với thì... em chào chị nhé, có gì em sẽ điện chị nhé. Cảm ơn chị. Ừ. Thì uh, chắc có lẽ là video ngày hôm nay thì Giang cũng uh, xin phép được kết thúc ở đây thôi. Giang uh, chủ yếu là lên tham khảo trước về cái giá cả rồi là mọi thứ để mình hỏi chị hay là bản thân chị là một người ở đây làm lâu năm rồi cái tư vấn và cái xác suất của cái con cá và chất lượng của con cá gọi là đầu ra và đầu vào ấy thì à, chị rất là tốt hơn rất là mình nhiều bản thân giang thì cũng chưa được gọi là mình chỉ ngày trước là mình nuôi là nuôi là theo kiểu à, là, nuôi gia đình thôi bố mẹ mình nuôi nên là mình cũng chưa rõ thì giống cá là nó như thế nào mà nó tốt nhất lên đây thì giang trực tiếp hỏi trước thì chắc chắn là mình sẽ làm mà thì còn cái à, vấn đề mà em nhị em mới đang làm ở trên đó thì Giang cũng đã giao hết cho giật mai sáng mai em bắt đầu mới khởi công được vì em phải làm công trình khác của nhân dân đấy thì đang à, chia sẻ với mọi người hôm nay đấy thôi thì chắc có lẽ là Giang xin kết thúc cái video của Giang ngày hôm nay ở đây nếu các bạn thấy video của Giang hay thì cho nhớ, nhớ cho Giang một like một chia sẻ một đăng ký ủng hộ kênh để Giang có thêm nhiều động lực đi giúp bà con khăn ở trên vùng cao à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video tiếp theo bye bye